bây giờ cả lớp nhìn thầy làm nhá thầy làm à, tạo một bài đã rồi bây giờ cả lớp nhìn đây này thầy có slide đầu tiên nhá slide đầu tiên thầy sửa thì uh, <coughs> vừa xong là tổng quát còn bây giờ là chúng ta vào chi tiết đây các em nhìn nhá thầy chọn insert thầy chọn một cái hình thầy chọn một hình mũi tên nhá hay hình chữ nhật cũng được mũi tên đi Đấy. các em để ý nhá liên quan đến phần chuyển động rồi bây giờ các em như này thầy nhân đôi giữ cần trôn thầy quay đầu Đấy. thầy nối vào đây nhóm hai cái này lại chúng ta chọn group Ctrl G các lớp nhìn chưa nha thầy nhóm lại rồi thầy được một cái mũi tên Bước tiếp theo Cả lớp nhìn lên cho thầy Thầy vẽ một cung tròn Một cung tròn Đấy để thầy làm kim À làm cái đồng hồ Cung tròn này hơi Hơi xấu thầy chọn đường tròn Thầy chọn đường tròn nhé bây giờ thầy format đường tròn nhấp chuột phải chọn format shape giống như trong Word chúng ta cho line của nó là bằng ờ, màu khác Đấy, cho nó cao lên Đấy, line của nó có rồi Thầy chọn màu đỏ Rồi Bên trong thầy chọn phim thì chọn không màu Đấy, và thầy đã chọn được cái hình này đây là kim đồng hồ thầy cho nó ngắn lại sẽ cho ra nửa của cái slide để mất đi một nửa được vào đây các bạn ấn F5 F5 là view nhá thì chúng ta nhìn thấy slide chúng ta bị mất một nửa bên ngoài đúng chưa đấy rồi bây giờ ta mới làm cho nó quay đầu tiên thầy chọn animation animation pen nhá yeah, animation pen các bạn chú ý này chọn vào animation chúng ta chú ý nha chọn vào đây này các lớp nhớ chú ý chưa rồi bây giờ thầy cho nó cho cái này lên phía trên đây là vị trí đầu tiên thầy chọn này các bạn nhìn thấy ở đây nhìn thấy ở đây nhá có rất là nhiều ờ, cái ờ, slide ở cái cách quay uh, bay này quay này Đấy, ờ, vân vân bây giờ thầy chọn spin Đấy, nó quay tít thò lò đúng không rồi spin nhá đấy chúng ta nhấp thử này uh, ờ, sọ spin thì uh, chúng ta nhìn thấy là chọn spin effect chọn spin chọn theo kiểu quay đồng hồ đó đây là quay như thế vậy bây giờ ta phải vào option đã quay nửa này Đấy, đây là quay một nửa này rất nhiều cách quay quay hai phát quay ba phát đây quay hai cái quay hai cái chúng ta nhìn thấy nhá nó quay cái phần thầy cố tình đưa ra ngoài đây là để cho nó chúng ta nhìn thấy quay hai cái này Đấy, nhưng mà bây giờ thầy muốn quay quay bao nhiêu là do chúng ta lựa chọn Đấy. rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn nút này chọn nút này thì đầu tiên của chúng ta chúng ta sẽ chọn là hiệu ứng quay option rồi ở đây ở đây nhá ở đây chúng ta cho quay bao nhiêu giây Đấy, thì chúng ta tăng dây lên Đấy. rồi tiếp theo này bắt đầu quay quay và dừng ở bao nhiêu độ dừng bao nhiêu độ để thầy uh, dừng bao nhiêu độ đã để thầy uh, bây giờ ta mới cho nó dừng ở đâu dừng ở đâu là do chúng ta chọn ừ, dừng ở hai giây dừng ở đâu đây là quay là thầy cho quay là 1 phần tư à, mà chúng ta muốn quay bao nhiêu độ ví dụ 30 độ nhá chúng ta đánh vào đây 30 độ 30 độ ok này chúng ta zoom đi giờ thầy cho nó lên phía trên này Xong rồi bây giờ cả lớp nhìn lên trên bảng ngang ngay thầy giảng này Cái nửa kim đồng hồ phía sau là thầy bịt nó đi à, đây có một kim nhá bây giờ cái kim thứ hai này các em chú ý cho thầy này thầy phá nhóm ra thầy cho nó màu không màu Đấy, kim này thầy cho không màu tức là no phim và no line à, thầy được một cái này vẫn là vẫn là hai cái đầu mũi tên nhưng mà một mũi tên của thầy cho không không màu Đấy, bây giờ thầy đặt nó vào đây Ok nhá, đặt nó thẳng vuông góc với 12 12 giờ. Nhớ chưa? Vẫn là hai kim, nhưng mà cái kim ờ, đối diện, kim ngược lại là thầy cho không màu. Được không các em? Cho không màu nhá. Rồi bây giờ thầy bắt đầu vào đây này. Đấy, vào đây nhá. Vào đây thầy mới add quay spin, chúng ta chọn spin nhá rồi bây giờ thầy cho thời gian dài ra một tí dài ta kéo cái này nhá là dài này kéo này là dài thời gian nó quay chậm thôi rồi bây giờ chúng ta sẽ vào option này Đấy, chúng ta sẽ chọn option trong đây nhá chọn option effect chúng ta cho 30 độ vào đây cho thầy 30 độ nhá quay 30 độ để thầy quay làm 4 phần 30 độ đã ok bây giờ các em nhìn nhá nó quay này đấy 30 độ đúng đến đây nó dừng được chưa thì thầy bắt đầu viết một cái văn bản tại vị trí này thầy vào home Đấy, vào insert thầy cho một cái text box thầy đặt vào đây đây thầy đặt là khởi động ví dụ à, chúng ta sẽ có những phần như sau mình chọn đây được đó xong đây là bắt đầu nhá copy ra đây một cái nữa cho xuống dưới này đó, thầy cho đây là à, khởi động này vượt chướng ngại vật chẳng hạn vượt chướng ngại vật đó. xong đến gì nhỉ các em nhỉ đến về đích đúng không à, đến uh, các em xem chương trình uh, à, đường lên đỉnh Olympia thì có khởi động là gì nhỉ xong đến gì nhỉ khởi động xong đến gì các em à, đây là đến à, phần tăng tốc à ừ, đúng rồi tăng tốc rồi rồi về cuối cùng về đích đúng không rồi lại giữ cần trôn nha copy xuống chúng ta đặt vào đây là về về đích chẳng hạn được chưa rồi bây giờ cả lớp nhìn này phần đầu tiên là cho cái mũi tên nó quay 45 độ nha thầy chia một hình ra làm 4 phần thầy cho nó vào đây là 45 độ 45 độ nhớ cho chúng ta là quay ngược chiều kim đồng hồ à, quay theo chiều kim đồng hồ nhá Đấy. rồi bây giờ chúng ta nhìn thấy khởi động đến khởi động chưa đến nó dừng này rồi xong rồi bây giờ thầy lại thêm một cái nữa nhá thầy lại ép thêm một cái nữa rồi bây giờ thầy lại vào đây thầy lại thêm một cái nữa cái này cái này lại quay tiếp bao nhiêu độ cái thứ hai nha cái thứ hai thầy lại cho nó thời gian bắt đầu kết thúc ở cuối này đấy thầy kéo rộng ra nhá các em nhìn này đây thầy điều chỉnh thời gian nhá hết cái này thì đến mới đến cái này đấy rồi cái này của chúng ta là bắt đầu lại xuất phát từ đâu nhỉ từ vị trí này Đấy sau đấy là chúng ta lại chọn option cho thầy cũng 45 độ Đây bây giờ ta xem lại từ đầu nhé đến đây rồi cái này đến đây khởi động à cái thứ hai trái thứ hai 90 độ từ từ đã sao lại hai chạy hai lần nào cái thứ hai mình sẽ ghi như sau after cái trước nữa là sau cái trước đấy à, sau cái trước là thế này cái đầu tiên của mình làm lại cái này là 45 độ không hai nhóm đây bây giờ các em nhìn thấy nhá cái thứ sau nối đuôi nối vào đuôi của cái thứ nhất tức là cái vòng kim nó chạy đến đây hai cái này đều có độ đo là 40 độ à 45 độ bây giờ thầy chạy từ đầu rồi đến đây nó dừng này đấy xong lại chạy tiếp đây là chạy cái một chạy tất cả này Để xóa nhóm 1 đi thầy làm lại start after cái trước cái đầu on click cái hai cái hai là after cái trước bây giờ cho cái chữ khởi động này vào ta lại ấn thêm cái này nhá cho khởi động vào này xong các em lại thêm một cái này Đó, các em chọn là appear hay là fly chữ khởi động nó bay rồi chữ khởi động này chúng ta kéo nó lên vào cái sau cái đầu tiên đấy và thời gian các em kéo rộng ra tiếp theo đó là các em cho nó vào đến chân cuối của cái vòng quay kéo dài này ra đấy và chọn cho thầy cái chỗ này là start after cái đầu tiên tức là sau cái phía trước nó bây giờ chúng ta sẽ nhìn nhá Đấy, đến đây này nó bắt đầu có này xuất hiện này khởi động bay lên này đó lần đấy xong bắt đầu lại trứng lại vật tiếp tục rồi bây giờ ta lại điều chỉnh này trứng ngại vật ép vào đây là xuất hiện ok trứng ngại vật lại sau cái đây trứng ngại vật nhé after trên đấy cái này bay ngắn thôi bay thời gian đó rồi bây giờ các em nhìn thấy khởi động bay lên xong đến đây tiếp chướng ngại vật thầy làm nốt đến tăng tốc rồi lại chọn spin nha thầy lại chọn lại ép một cái chọn spin rồi cái này thầy sửa after cái trên thầy chọn tiếp tục chọn cái này 45 độ Đấy. 45 độ và tăng tốc thầy lại chọn vào đây thầy chọn là up here sau đó tăng tốc thầy lại cho ra đây after cái trên đấy xong rồi cuối cùng thầy lại thêm cái này thầy lại chọn vào đây chọn spin rồi cái này thầy sửa sửa nó thầy lại chọn vào option chọn 45 độ Đấy. xong rồi cái này bây giờ thầy lại đưa vào cuối của cái này bằng cách after cái trước tức là cứ đi tuần tự và cuối cùng là về đích nó hiện ra về đích hiện ra thầy lại chọn vào đây thầy lại chọn phần zoom chẳng hạn chọn cái này về cuối Đấy. Còn bây giờ các em nhìn thấy là nó đã thứ tự rồi nào bây giờ ta khởi động nhá đó, hiện cái chữ kia bay lên này khởi động này xuống dưới tiếp này ôi rồi đi nhanh quá à cái cái cái cái vừa xong là hơi dài ok cái ờ, đến uh, thứ hai đây thầy điều chỉnh lại nhá 45 độ này 45 độ ok rồi bây giờ nó đúng rồi rồi nhá giờ chúng ta này làm lại này đầu tiên là chỉ là kích chuột đó, vào nó đến này khởi động bay lên đây là chữ bay tiếp tục ở vượt chứng ngại vật tiếp tục tăng tốc và cuối cùng là về về đích đó. đúng chưa rồi bây giờ thầy cho cái chỗ này chỗ này thầy chọn lại effect chỗ này một cái xong rồi các bạn nhá nhìn ở bên cái chỗ animation bên ấy tức là các hành động nó nối đuôi nhau nối đuôi nhau cứ hết cái đầu thì bắt đầu cái kia nó lại tiếp tục ở đuôi các bạn nhớ chưa còn cái kim này thầy quay mỗi một lần của một cái vàng màu vàng mỗi cái màu vàng của thầy là 45 độ Đấy. mỗi cái màu vàng là 45 độ hành động là gì after previous đúng không chúng ta nhìn thấy nhá đây này start after previous là hành động là sau cái trước nếu mà các bạn cái đầu tiên là bằng chuột rồi đúng chưa đấy còn cái kim này thì các bạn để cho thầy có hai chiều một kim không màu và một kim có có màu nhớ chưa đấy đây slide của chúng ta đây kích chuột này đấy chiếu trên máy chiếu nha nó thế đấy bay ví dụ các bạn giới thiệu một lúc các bạn giới thiệu ờ, cảnh gì đấy thì nó tăng thấp các bạn muốn dừng bao nhiêu giây thì các bạn kéo dài cái đấy ra nha đây là thầy làm tổng quát để các bạn thấy hiểu chưa cả ừ, lớp làm cái chưa này